game today. Đấy, đây này, tôi vứt hết Saman vào này, anh em thấy không? Một Saman này, tôi vứt hết luôn. Đây. Úi rồi, úi rồi. Cười không? Cười. <laughs> Đỏ đen thôi. Ồ. Oh. Người ta đánh bằng kỹ năng cứ kêu đỏ đen ạ Trình cả đây Bách Nguyễn Bộ phế vực KL À thế à Anh em thấy không Anh em thấy nó biến kinh không Tôi vứt đây nhá Tôi vứt toàn bộ Saman rồi nhá Giai đoạn cuối cuối game là tôi ờ, bỏ bộ đỏ đi Tôi chỉ chơi 4 4 đỏ thôi Tôi không chơi 6 đỏ Sau tôi bắt đầu vứt toàn Saman vào luôn Đấy, sau đó biến ra, ui sổi, ui sổi, ui sổi, ui sổi, đẩy kinh <laughs> <coughs> Hay quá anh ơi Ban thằng Bách Nguyễn đi anh Nói lắm vờ ca lờ ừ, Thôi em Ba làm gì em Công nhận bỏ thêm Saman 5 tiền có vẻ hợp lý Hợp lý chứ Nó lại là bố của hợp lý luôn nhá Chứ không phải là có vẻ em nhá Rồi làm game 4 Saman nữa đi yếu vờ KL được một trận mà cũng cái à à lại tôi phải công nhận với anh em thằng Bách Nguyên nói lắm thật đấy. Nhá anh em nhá. Bách Nguyên vẫn coi như là không tin vào cái bộ 4 sa man thôi được. Tôi chấp nhận nhá, tôi chấp nhận là cái buổi hôm nay là tôi tôi chơi tiếp. Thôi hôm nay coi như là cái buổi hôm nay chỉ chơi bốn sa man thôi nhá. Ok. Chúng ta làm trận tiếp theo chơi bốn sa man để chứng minh cho Bách nguyên nhá, thấy là bốn sa man là mạnh như nào. Ui xui ui Tín hiệu cực mạnh Chơi 4 Saman Ra một lúc ba con đi Flector Chơi 4 Saman thôi Còn cái gì mà phải đắn đo suy nghĩ nữa Pick con the saw Ờ <laughs> Đầu game cho ngay ba Saman Hợp lý Tín hiệu ấy coi như là cho tôi biết là trận này Tôi chơi Saman 4 Saman Nhưng mà tôi lại pick CM Anh em lại bắt đầu nhau nhau nhau nhau đấy Cú lừa hết Lừa đâu mà lừa Anh em cứ bình tĩnh nhá Rồi tôi sẽ chơi Saman Nhưng mà không phải bây giờ Nhá Chắc chắn là cuối game nó sẽ là 4 Saman Ok Đồng ý Đồng ý thôi <clears throat> <clears throat> Anh ơi ban thằng Tùng đi nó chửi anh ngu kìa À thế à Khổ Bây giờ ấy, anh em thấy không tôi livestream nhiều chiều mới lắm Anh em trên kênh nhớ phải bảo vệ tôi nhá Anh em trên kênh <laughs> Anh em xem tôi nhiều tôi biết đấy Anh em biết tôi rồi đấy Tôi thực ra tôi không bao giờ tôi ban ai đâu Tôi chả ban ai Tôi chỉ ban những cái thành phần mất dậy vào chửi vào vẩn Tôi mới ban rồi chứ còn nói năng vẫn nhỏ nhẹ bình thường thì ai ban làm gì ừ, Thôi thế này nhá Tùng nhá Anh em coi thường tôi ý Thì um, ừ, anh em nói tôi ngu thì được rồi Ok tôi sẽ khoe nhẹ cái thành tích của tôi nhá Tôi uh, xin lỗi bạn đi nhá Vảnh tai lên mà nghe này À từ từ đã Tùng bật to volume lên nhá Tùng ơi, Tùng ờ, bật to cái volume lên để tôi khoe cái thành tích của tôi nhá. Ừ, rồi, bật to volume chưa? À, chúng ta bắt đầu nhá. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu ờ, từ thời thơ ấu của tôi Năm 3 tuổi tôi đã thành thạo ba thứ tiếng Tiếng Việt, tiếng Kinh và tiếng mẹ đẻ Khi ờ, tôi lên 5 tuổi Tôi ờ, rất lấy làm vinh dự khi mà nhận được 69 cái phiếu bé ngoan Từ nhà trường mầm non à, Đến năm 10 tuổi nhá Tôi đã xuất sắc, rất là xuất sắc Hoàn thành và bảo vệ thành công Chương trình tốt nghiệp tiểu học và đặc biệt nhá, năm 15 tuổi, tôi đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội coi như là vinh dự trao tặng cho tôi chứng minh thư nhân dân. Thấy chưa? Anh em đã thấy sợ chưa? Kinh không? Đỉnh không? Ừ. Nhưng mà vẫn chưa hết nhá. Chỉ trong vòng 3 năm sau, năm tôi 18 tuổi, tôi lại một lần nữa xuất sắc nhá. Hoàn thành chương trình trung học phổ thông. Và ngay bây giờ đây nhá Tôi phải tự hào với chính bản thân mình Và cũng như là các anh em ở đây Tôi lọt vào trong top 4 tỷ người Trên toàn thế giới này Là có cu Nhá Tùng nhá Thế Tùng Tùng có cu không? Không có té đi nhá Ừ Phải <laughs> đã có anh em Cảm ơn anh em ờ, Việt Anh Nguyễn đã coi như là đăng ký hội viên nhá Anh em nhá Cảm ơn anh em rất nhiều Vậy là chúng ta chào mừng lên một cái hội viên mới trong ngày livestream ngày hôm nay Vậy là có ba anh em ủng hộ tôi Đã trở thành hội viên uh, cứng của kênh Cảm ơn anh em rất nhiều Anh em có thể trải nghiệm qua về cái uh, cái hội viên nhá anh em nhá Anh em sẽ có những cái uh, đặc quyền riêng Ví dụ như là anh em có cái uh, huy hiệu ở bên cạnh tên này Chữ tên của anh em nổi bật ở trên những cái uh, dòng chat Chữ của anh em sẽ nổi bật hơn mọi người uh, có ký hiệu riêng ở bên cạnh Đấy, rồi anh em có thể sử dụng những cái biểu tượng chat riêng cho anh em nhá Và đặc biệt là có nhiều anh em hỏi tôi ấy là làm nào để xem lại cái buổi stream full clip nhá, full live stream Thì um, đặc biệt là đối với các anh em hội viên thì um, tôi chỉ mở cho các anh em hội viên là xem được cái buổi ờ, live stream xem lại thôi Còn các anh em khác thì các anh em sẽ phải đợi tôi biên tập xong rồi các anh em xem nhá Ok Và đặc biệt là tôi Cảm ơn <laughs> phải rất là cảm ơn Giang Đặng đã coi như là mở hàng để các anh em khác là là, là coi như là lôi theo. Ôi chết rồi, chết rồi. Có toang không? Không không không không không. Mua cây, mua cây, mua cây, mua cây, mua cây. Mua cây. sáu F4 Saman anh em ơi. u uh, không không không không không ui ui không biết chơi gì luôn 6 f 4 saman nhưng lại ra con này thì tôi lại phải cho con này vào đấy tôi lại phải cho con này vào mà bây giờ cho gấu hay cho cây đấy cây vẫn chưa lên hai cho gấu vào đi gấu biết đâu lại kéo ra con già sao đúng không rào già ngon ấy Ồ, được nhưng mà lại có cả con con này mới chết đấy chuyển chuyển chuyển nó chơi ép ờ, ép saman uống saman được Chơi ép 4 Saman được nhá Mạnh luôn Mạnh luôn đấy anh em nhá Tôi lại múa cho anh em xem hơi bị hay luôn Mà lại đúng vào cái bộ thông thạo 10 của tôi Ờ chơi đúng vào bộ thông thạo 10 của tôi Thì nó lại ngon nghẻ luôn Bán bán nó rồng rồi đi Bán nó rồng rồi đi Đúng rồi Bán nó rồng rồi đi Từ từ <clears throat> 6 F4 Saman Hợp lý, hợp lý, hợp lý, hợp lý 6 F4 Saman Đây Được Từ từ đã anh em ạ Từ từ đã, bình tĩnh nhá. Tôi tôi chót lại cái xung kích rồi ấy giờ tôi chót lấy cái xúc kích rồi. Ở đây có có có, có bơ linh không? Kiếm gãy đây này. Được, được, được, được. Chơi được nhá, chơi được nhá. Anh em cứ bình tĩnh, bộ này được, tôi chơi được. 6 F4 Saman 3 Assassin hoặc là 6 F4 Saman. Ờ à, với cái gì? Thôi từ từ đã anh em ạ. Tôi cái này là tôi vẫn chưa thể đầu tôi nó vẫn chưa lẩy số kịp đâu. Ờ, một lúc nữa tôi sẽ ra được cái đội hình Chắc là cũng phải đánh khoảng giữa giữa game cái đội hình dần dần nó sẽ xuất hiện trong đầu tôi thôi nhưng mà cứ phải từ từ đã bây giờ chúng ta cứ đánh theo cái kiểu là um, bổ củi nhá bổ củi đánh bổ củi đi 6 f 4 man đấy bổ củi nhá đội hình thông thạo 10 của tuật cơm anh em yên tâm chắc chắn tốt không có vấn đề gì hết tất cả những cái người mà anh em nhìn ở trên cái chat ấy mà nói là các cái đội hình ung thư nhá tôi chưa có một cái đội hình nào mà mà mà anh em kêu là ung thư tất cả kể cả cái đội hình mà gót kết hợp cả rơi nhá đã xem cái đội hình gót kết hợp rơi chưa anh em bắn cho tôi cái link cho bách nguyễn xem luôn nhá chưa có một cái đội hình nào mà anh em kêu kêu là nó là ung thư hết đội hình mà tưởng là ung thư nhưng thực ra nó là siêu cấp nhá cực mạnh luôn chỉ có tôi chỉ có ờ, chú ý lại một lần nữa cho các anh em thôi một cái điều này đấy là anh em chơi saman ấy anh em nhớ nhá là anh em phải nuôi các cái con saman lên 3 tiền thế thôi càng nhiều saman càng tốt anh em uh, Việt Anh Nguyên hỏi Tuấn Cơm bao nhiêu tuổi Thì uh, chắc là anh em mới vào thì Tôi chia sẻ cho các anh em chưa biết nhá Là tôi sinh năm 88 Đấy, Nhiều anh em ở đây là còn gọi tôi là chú <laughs> hơi già hơi già <laughs> xem clip quay lại anh em lại nhầm rồi clip livestream trực tiếp luôn nhá không có quay lại đâu tôi không có quay lại nhá còn ờ, cái những cái clip mà tôi uh, tôi livestream uh, tôi quay lại thì dạo gần đây là tôi cũng lâu rồi tôi cũng chưa có chơi kiểu đấy cái ờ, cái trận mà tôi chơi uh, gót cái thổ rơi ấy là tôi livestream trực tiếp luôn nếu mà các anh em ở đây anh em nào xem cái buổi livestream hôm đấy anh em giơ tay cho tôi ấn một đấy khẳng định luôn nhá khẳng định luôn anh em ấn một cho tôi nếu anh em xem cái buổi livestream hôm đấy <clears throat> hai con súng cơ à? Khả năng cao là phải chơi chữ thua rồi anh em ạ Toang quá Mải chém gió là bắt đầu thấy toang rồi đấy Bắt đầu thấy toang rồi đấy Bắt đầu toang rồi đấy Thôi thôi thôi thôi thôi, thôi. Eco eco eco tám tám nghe giọng vẫn chẩu ừ. Biết làm sao được Khi mà người ta không muốn chẩu Nhưng mà công việc mà anh em Công việc thôi Tôi là tôi phải hy sinh cho công việc <clears throat> Đó lại phải vứt con này vào kiếm tí human Thôi bán gấu đi Nó ra là cái gì luôn Kiếm tí human anh em ạ Toàn rồi Toàn rồi Top 150k nhỉ bác Cảm ơn anh em nhá Cảm ơn anh em nhá Cảm ơn anh em Việt Anh ghim lại luôn đấy giờ tôi ghim lại luôn các anh em một là các anh em uh, đô lết này tôi ghim lại luôn hai các anh em kèo đô lết tôi ghim lại luôn ui sao lại mặt lạ hút máu tôi cần cái ma lăng ma lăng ê không có ma lăng này chết rồi đồ khéo nhá đùa khéo rồi đùa khéo rồi anh em ơi Thôi giải tán mấy con này đi thôi anh em ạ Giải tán thôi giải tán thôi Giải tán thôi cho giữ máu vào Cho giữ máu vào nhá ba ép anh em có thể donate cho tôi ờ, qua Momo hoặc anh em có thể donate cho tôi qua qua play duo nhá anh em nhá. Nhưng mà tôi thích donate qua Momo hơn. Bởi làm sao? Donate qua Momo thì tôi ờ, được 100% cái số tiền anh em donate. Còn anh em donate ở những cái nền tảng khác thì tôi sẽ bị mất một khoản khoảng 10 ờ, đến 15% à sorry anh em 5 đến 10% nhá. Thế thì tôi đương nhiên tôi thích là không bị trừ tiền thôi. <clears throat> vẫn như như tôi đã hứa nha anh em nhá, nó sẽ vẫn là Saman nha anh em nhá. Tôi không tôi ở đây tôi nói rồi tôi không bao giờ tôi theo kiểu tôi lươn nhá không phải tôi không phải họ hàng lươn nhá tôi bảo tôi chơi saman là tôi chơi saman và tôi bảo tôi chơi bốn saman là tôi chơi bốn saman anh em cứ yên tâm nhá không có vấn đề gì hết bốn saman top một được chưa được chưa ok chưa còn chơi cái gì thì đấy là việc của tôi nhá ví dụ như vừa nãy là tôi chơi glacier kết hợp bốn saman đúng không glacier bốn saman đấy mà đéo đâu Vừa lấy nó là Lâm Saman luôn Lâm Saman Thực ra là nếu mà tính số con Saman trên bàn cờ Thì nó là 5 con Saman Đấy nhưng mà bây giờ tôi không chơi Tôi uh, chơi uh, cái line up khác Line up ép nha anh em nhá Anh em chưa biết line up ép Saman Để đấy anh em cứ để tôi chơi cho anh em xem Anh em cứ bình tĩnh Để để tôi chơi cho anh em xem Cứ bình tĩnh <coughs> Mà nếu mà hôm nay mà tôi chơi toàn bộ là Saman được luôn thì tốt Anh em ạ Trong buổi livestream hôm nay tôi toàn đánh Saman luôn Và mỗi lần mỗi một uh, trận đấu tôi chơi một lineup khác nhau Để anh em biết là cái bộ Saman là nó không bị phế Ok chưa anh em Đấy nhá Ok nhá Ok đúng không? Ok đúng không? Ok nhá Anh em chửi Saman phế thì rồi, rồi tôi chơi Saman Tôi chơi cái bộ gọi là phế nhất Siêu cấp yểu luôn Siêu cấp yểu luôn Siêu cấp yểu cực mạnh luôn cho anh em xem Trận này có thằng này nó chơi cái gì đây Nhìn trông sợ đấy Mẹ vãi cứt luôn 1, 2, 3, 4, 5 6 con 2 sao ạ Bây giờ mới để ý ạ 6 con 2 sao ạ 6 con 2 sao ạ Ui 6 con 2 sao ạ Goblin ạ 6 con 2 sao Sợ thế Ủa 6 con 2 sao ạ Team ẹp có trứng top 150k <laughs> Đấy sẽ là cái trận cuối cùng của buổi livestream ngày hôm nay anh em nhá Đấy sẽ là trận cuối cùng của buổi livestream hôm nay Ok <laughs> Chụp nhá <laughs> Top 1 có trứng Top 1 có trứng à, Chơi ẹp có trứng chín ẹp à <coughs> Thôi rồi cái đấy để sau nhá Cái trận này thì cứ top 1 Saman Ép Saman anh em ạ à. Cứ bình tĩnh Tôi không có thể chơi một trận mà tôi chơi được năm sáu lap được Thôi cứ bình tĩnh anh em Đang thua Đang lấy tiền Đang có chuỗi thua Nhưng mà round sau lại vớ vẩn lại toang này Round sau round quái này chưa có Hunter này Phải mua Hunter thôi Mua Hunter thôi Ui chưa kịp bắn Thêm một quả tên nữa ngon không tôi cần cái gì cần cái cấm đánh anh em ạ tôi cần cái cấm đánh tôi cần cái cấm đánh hoặc là cái trộm phép ghép ba tia bố xét cũng được tôi cần tôi cần tôi cần quang trần cho em xin màn cờ mốt đi em liên hệ với anh uh, trong uh, discord nhá em vào discord em, em liên hệ với anh nhá Liên hệ với anh ở trong đấy Lên 7 vứt cái con Eco ra Ui, đã biết có toang quái không nhở Sao nhìn giống toang quái thế nhở Nhớ của Hunter này Ủa sao trông trông có vẻ giống toang quái quá nhở anh em nhở Đặng Minh Trung vừa donate cho tôi 20k Cảm ơn anh em Đặng, Đặng Minh Trung nhá Ui sao tôi trông tôi giống toang quái thế Chết rồi Có ăn được không Thôi chết mẹ Toàn rào quay này Thế như này Cuối máu lên Giết chết một hai con đi Solo đi Solo đi Đánh chuột đi Cúi máu lên Ôi thôi chết rồi Trở lại top 8 rồi Không còn 26 giây nữa Hồi máu lên Hồi máu lên Hồi máu lên Tôi chết rồi Toang lao quái Tại sao tôi lại toang lao quái thế này Ờ mẹ Toang lao quái Ui đồ này thì làm sao đánh được Chết rồi Toang lao quái anh em ơi mẹ toàn vào quái toàn lao quái ăn cứt rồi ăn cứt rồi toàn rau quái xong rồi tốt Tám mẹ nó rồi Ồ Túc tám mẹ nó rồi Trận đấu đã trổ lên khó gấp đôi Sau cái màn vừa rồi Chết rồi, trận đấu trở lên khó gấp đôi anh em ơi Khó gấp đôi gấp ba rồi Sợ quá nhỏ nhiều <laughs> chăm chăm cười mà cười khiếp đấy em <laughs> xong rồi quang rồi bục tôi lên tám chân rồi luôn điền thế nhở năm 51 máu giết được con nào hay con đấy thôi anh em ạ tầm này giết được con nào hay con đấy thôi khó khó khăn lại càng khó trồng chất khó khăn khó khăn lại càng trồng chất trồng chất rất là cao đấy ok kìa vớ vẩn lại thắng này này ồ oh, ồ đéo muốn thắng thì lại thắng nào không đéo muốn thắng đéo muốn thắng đấm chết nó đi rồi thua đi làm sao Bây giờ đã muốn thắng đâu Yếu quá Bây giờ chưa thắng được Chán đời Đéo ai cần thắng luôn cái nữa Chết mẹ Đéo ai cần thắng giờ này Toang rồi <clears throat> Cái lúc mà mình cần thắng thì nó đeo thắng Cái lúc mà muốn thua thì nó lại thắng Thế này Bắn đi con gấu này đứng gần này mà bắn từ đâu đây Bắn con gấu này cho tao Ơ Cứ bắn con sâu nó lại đẻ thêm kìa Mù thế Chết rồi, trận này top 8 thật rồi anh em ơi Trận này đẩy nhiều máu quá Tạm thời cho em vào không nhở Không Doom kìa Bán bớt con này đi Quảng quá Căn bản là đều có đổ đau kia Đau quái kia hơi yếu Tôi không phải top 8 Ồ tôi không phải top 8 Ui thằng này vẫn còn ba máu Thôi được rồi sống được ra 320 được rồi anh em ạ Khó khăn thì khó chỗ nào thì chúng ta đứng lên ở chỗ đấy thôi Anh em nhá Cố gắng là kia cháy sáng kinh thế nhở con mẹ nó Chơi gì cháy kinh thế Chơi cái đéo cháy kinh cái kia Có khi nào toang cái rau quái này không nhỏ Tôi nghĩ là ăn được Tôi nghĩ là ăn được thôi Không đến mức toang đâu Không đến mức toang đâu Không đến mức toang đâu Ăn được Ăn được nhá Ăn được nhá Ăn được nhá Đừng toang nhá Thằng kia chơi Goblin đúng không? Thằng Goblin đúng không? Goblin rồi, Goblin rồi. Goblin. Trận này khó top 1 lắm anh em ạ. Tôi nghĩ là top 2 thôi anh em ạ. À, thôi không sao. Mặc ờ, dù là cũng là là là là top 2 rồi rồi thôi. Chấp nhận là không nhận đô lết của anh em nhưng mà thôi. Trận này có thằng Goblin trên đầu tôi chơi ép anh em ạ. Nó là khắc hệ, khắc hệ khó lắm. Nó chuyện lắm cũng chơi được nó khắc hệ của tôi anh em ạ top 3 trở lên là được 50k ok anh em riêng anh em mà nói top 3 trở lên đấy tôi tôi nói luôn là tôi khi tôi top 1 <laughs> khi thế có khi như thế thật Ủa thiếu tiền này Ôi chết rồi nhầm rồi Nhầm rồi nhầm rồi nhầm rồi nhưng mà thôi không sao bán này đi Đủ tiền cho Doom vào là được từ từ nhá thằng này nguy hiểm này chưa phải soi thằng này nó già đúng không già chưa có bờ linh anh em ạ anh em biết là tôi cần cái bờ linh không khi mà tôi chưa có bờ linh ấy tôi phải dùng cái xung kích cho cái con này này là nó làm khéo lắm rồi đấy anh em xem giải vừa lấy không ở đây anh em có xem giải vừa lấy không nếu anh em xem giải anh em cũng hiểu ra vấn đề đấy chính là việc là khi mà Grim Chóc không có bờ linh nó khèo như thế nào nó phải có bờ linh các bạn món đồ bắt buộc ấy bây giờ không có thì biết làm nào <coughs> con này đứng đây này nó sẽ không bị con già nó quẹt đứng uh, góc lệch sang phía bên bên phải của mình một chút ở đây cái con già nó đứng ở phía bên góc trái nó quẹt đây này anh em chỉ cần đứng lệch sang một ô đây thôi là nó sẽ không bị dính những con già quẹt rồi ok cắt chuối có cắt chuối được không đùm đùm con già tao thôi chết mẹ ở chưa kịp đùm già chưa kịp đùm già kìa nhưng mà vẫn ăn được có ăn được không ăn được combo rất đẹp anh em thấy không con này của tôi này nó đứng ở vị trí mà cái trưởng của con già nó không thể quẹt được vào cái vị trí của con con con con con ấy này và tôi đã cắt một cái chuỗi rất kinh khủng đến 12 chuỗi thắng liên tiếp nhưng mà lại có một thằng nữa có một cái chuỗi 13 chuỗi thắng liên tiếp cơ nên chúng ta phải cẩn thận ở nhà này nó phải sang soi ăn luôn thằng này à đấy nó là cái bóng đấy là cái bóng ồ đấy là cái bóng cái bóng thôi đấy nó chỉ là cái bóng thôi đấy nó mới chỉ là cái bóng thôi Ghép xung kích từ đầu anh em ạ Cái này tôi ghép từ đầu game rồi Tôi ghép từ đầu rồi Tôi có cái ma lăng tôi ghép sớm tôi chơi dự thẳng ấy Anh hiểu không Nhưng mà lúc sau thì nó không ra nữa Bây giờ tôi cần gì Cần ma lăng một cái ờ, cái, cái cái cái dao Đúng rồi Cần ma lăng một cái dao Cắt tiếp anh em ơi Cắt tiếp Đây rồi Ui hay quá hay quá Lần này mày sẽ không đỏ như vừa nãy đâu Hay quá là quét đường bên này là ngon rồi Ui sao kia Sao thế kia Ăn được không Ăn được tiếp Cắt hai lần chuối Hay quá, hay quá Được quá nhờ Tuấn Cơm ơi Chuyện này tôi lại tuyên bố luôn nhá Nhìn đi anh em nhìn thằng nào đang cháy Thằng nào đang cháy Thằng nào đang cháy Malang malang malang malang malang Ma lăng Tôi cần ma lăng nhiều để tôi có thể vứt được con này ra này Tôi cần ma lăng để tôi vứt con CM ra Anh hiểu không Hiểu không Vừa lấy ở trong cái giai đoạn đầu game Tôi biết Sẽ có rất nhiều các anh em ở đây Đặc biệt là những cái tấm chiếu mới Nghĩ là cái trận này tôi toang mẹ nó rồi Tôi tốt 8 rồi nhưng một lần nữa tôi lại chứng minh cho anh em thấy cái sức ờ, coi như là múa dẻo cái độ múa của tôi cái khả năng thiên bẩm của tôi về cái uh, trò chơi auto chết này anh em có thể thấy đấy 50 tiền level 9 ừ, 50 tiền level 9 luôn nhá 50 tiền level 9 round 25 lên 10 round sau luôn cũng được nhưng mà không không ai chơi thế không ai chơi thế không ai chơi thế cả đặc biệt là ở đây anh em đang xem một cái người chơi thành thạo thành thạo 10 ừ đúng rồi lấy vào thành thạo 10 chuẩn luôn thành thạo 10 cái bộ ép nhất là ép 4 saman thì nó lại càng thành thạo luôn một một người như thế thì đương nhiên người ta sẽ phải roll ở 9 rồi chắc chắn từ từ bình tĩnh từ từ đó Điều có ma lăng Vẫn điều có ma lăng Ghép BKB không nhỉ? Không nhá, không ghép BKB đâu Ui, gặp bít này, gặp bít này, gặp bít đủ bộ này Nhưng mà đang chơi súng à Gặp bít, gặp bít, gặp bít 6 bit rồi lại có hai thằng chơi 6 bit nhưng mà bây giờ lại có kiểu chơi bit với súng á. Bit súng á. Ghép đồ chống ép rồi này. Ui, căng căng căng căng căng. Căng căng. Gì căng? gì cả mua saman nhỉ nhưng mà không không mua saman này nhá đã mua saman là mua saman hai tiền 5 tiền thôi bắt đầu mua saman dần rồi anh em ạ dần rồi từ từ mình tính chưa chưa chưa chưa úi có đô lết đô lết thì uh, từ nguyễn thị phương phương gì đây từ từ nha anh em nhá hình như là một bạn nữ sorry bạn Phương là tôi sẽ update sau Bây giờ tôi lại phải tập trung vào game Đây rồi Bình tĩnh nhá Bây giờ cẩn thận đến thằng nào Bây giờ cẩn thận thằng nào Bây giờ cẩn thận thằng nào Bây giờ chắc cẩn thận Cẩn thận thằng gót Thằng gót nguy hiểm Gót này chơi cái đéo rồi vậy Thôi cũng bình thường thôi Không có gì phải cẩn thận lắm đâu à, chơi insectoid à insectoid à à insectoid đây mà sorry bạn phương nhá tôi đang phải check lại momo nguyễn thị phương thảo rồi rất cảm ơn nguyễn thị Thừa nguyễn thị phương thảo donate cho tôi cảm ơn ờ, bạn nguyễn thị phương thảo đấy ước gì mà nguyễn thị phương thảo là một em gái xinh đẹp mà nhỏ tuổi hơn tôi nhé cảm ơn em à đây rồi Đấy, Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Phương Thảo donate xong rồi comment luôn Cảm ơn bạn nhé Cảm ơn em <laughs> Cảm ơn em Rồi roll tiếp thôi Hay lắm Roll tiếp thôi Roll tiếp thôi Đây rồi Cứ bình tĩnh <clears throat> gót ánh viên à? à gót ánh viên ờ đúng rồi gót ánh viên mét này à cái đội hình này anh em thấy tôi chơi rồi đúng không tôi chơi cái đội này top rồi đấy tôi chơi cái đội hình uh, mết kết hợp ánh viên anh em nào xem tôi rồi anh em comment cho tôi nhá confirm cho tôi đỉnh cao gót ánh viên mết úi sồi úi sồi một thằng ra đi ồ oh. thôi chết rồi anh em cái buổi stream này đúng là gọi là phô diễn kỹ năng kinh quá Chuyện này phô diễn kỹ lăng kinh quá Đây 1, 2, 3 đúng không Chúng ta cần thêm con ép nữa là con thứ tư 1, 2, 3, 4 5 Về chúng ta có đủ 6 ép Rồi chúng ta phải có thêm một con nữa 6 hay là chuyển sang xin nhỉ Sao xin ngon hơn không Xin ừ, Ép xin Lên game chuyển sang ép xin ngon hơn Kiếm ép xin Roll tiếp này À hãy kiếm con AM nhỉ, con con AM ngon nhá. Con AM ngon đấy. Lên game chơi AM ngon hơn, counter được cả nhà gót, counter cả nhà mết với cả Clyde. Ồ. Oh. Hợp lý, hợp lý, hợp lý, hợp lý, hợp lý, hợp lý. Ui bị thua này, bị cắt chuối bởi thằng gót. Có cấm đánh Glen vẫn chưa lên được hai Đây rồi Em xin anh em ơi Kiếm thêm con ờ, Được được được Em được Lên game À nhưng mà như thế thì không nên chơi Doom Đúng không Nếu không có slot cho Doom rồi Thôi tôi bán nó Doom thôi Không có slot cho Doom anh em ạ Không có slot cho Doom Lên 10 Lên 10 là chúng ta kẹp được Assassin vào 4 Saman Bỏ Doom đi cho thêm con ẹp vào là đủ Bỏ một con uh... À đây rồi, có đồ đây rồi Ngon đấy, ngon đấy, ngon đấy Đây có xin này, đây chúng ta cho xin vào nhá List game cho xin vào Ở đây là xem nào Có cái gì, có đồ luôn, đây Nó sẽ là cái này Và cái que Để chúng ta ghép được cái uh, mặt lạ điên Cấm đánh cho con này luôn Round sau lên 10 nha anh em nhá Round sau đi, round sau đi, chưa chết ở đâu 37 máu tôi nghĩ chưa chết ở đâu Thoải mái, thoải mái chơi Ui chết rồi con thỏ nó bị chết rồi Kìa Hay quá nhưng Grand Herat nó tung được mấy lần trưởng Boom Hay lắm Vẫn ăn được thằng này lên game chơi Goblin chơi ẹp hơi phế anh em ạ Ui Có một lượng đồ khá nhiều đây Nhưng mà còn phải cẩn thận với cả cái thằng gót kia cơ Cẩn thận với cả thằng gót đấy kìa Đồ gì đây? Có Berlin không? Không có Berlin uh, ờ, Ghép giáp Tôi vẫn phải để lại cái bờ link anh em ạ Tôi vẫn phải để lại cái bờ link BKB BKB được Hay quá đu lục vào con ờ, người nước rồi Rất tốt Thằng này chắc chắn sẽ bị đẩy Tôi đẩy nhiều đây Thằng này chắc chắn sẽ bị tôi đẩy nhiều Cần cái gì ba tia Cần cái ba tia <clears throat> Rồi Chúng ta cần phải Doom càng sớm càng tốt Ở đây Ok Thằng này chơi tham vãi Nó định lên 12 con Nó định lên 12 con anh em ơi Đây này nó cho bộ human vào Nó cho bộ human vào nó định lên 12 con Thôi xong rồi Thằng gót phải, sẽ phải đi thôi Thằng gót sẽ phải đi sớm thôi Con đua của tôi vẫn sống Ui nó sống lại rồi Thôi chết rồi Thế lại hòa Hòa rồi Hòa thôi hòa thôi hòa thôi Trận này không thua được đâu Trận này không thua được không thua được Tôi có hút máu Tôi có hút máu Và tôi có độ 9 ép ở đây À thắng cơ Ờ ờ tôi thắng cơ Ồ Ôi bây giờ sẽ là cái sự rằng co giữa bộ Goblin này uh, Goblin Mate và thằng kia tận 11 con ạ. Chơi khó thật đấy. Nó lên 11 con anh em ạ. Có cả goren, à có cả Calong. Calong này counter phết đấy. Có khi lại phải lôi Doom rồi anh em ơi. Phải lôi Doom à, phải lôi Doom à. Tầm này lại phải lôi Doom. Tí nữa có khi lại không phải chơi um, tí nữa sẽ không phải chơi ờ, uh, 6 ẹp đâu Mà nó sẽ là 4 Saman Tôi vẫn sẽ chơi 4 Saman nha anh em nhé Hứa với anh em là tôi chơi 4 Saman Để xem nào 4 Saman 3 Sin 4 Saman 3 Sin 3 ẹp 4 Saman 3 Sin 3 ẹp bốn saman ba sin ba ép và gì nữa nhỉ thế thôi thế thôi cũng chỉ được thế thôi đây hai đu kẹp hai đu vào bỏ thì sẽ bỏ ra ở level 10 bỏ con này ra này bỏ con này bỏ hai con này ra thay hai con saman vào là đủ bộ này uh, ờ, xin bỏ con này ra bỏ con này ra đủ bộ xin cho con này vào là đủ bộ xin tức là vẫn chỉ một đum lôi đum ba luôn nha anh em nhá lôi đum ba luôn đi lôi đum ba luôn Trận này tôi cũng đã được top 3 đấy anh em Nhưng mà tôi nhá, tôi sẽ phấn đấu được top 1 trong trận đấu này Bởi vì tôi biết là khả năng là tôi vẫn làm được ba tia ba tia Đéo có ba tia Thôi lấy cái này được đủ rồi này ta ba một con ta nữa tầm phải lết game rồi anh em ạ thôi vứt con cm rồi đấy con cm nó chỉ đến đây thôi con CM chỉ đến đây thôi lết game rồi Chúng ta bây giờ vào lết game rồi À không nhưng bây giờ tôi tiến thằng này đi trước Anh em ạ Tôi sẽ tiến thằng này đi trước Đúng rồi Tôi sẽ tiến thằng Goblin đi trước Nó sẽ không gây khó tôi ở giai đoạn cuối game Bởi vì nếu tôi chuyển như thế kia Nó sẽ tự làm khó mình Tôi sẽ phải tiến thằng này đi trước Khi là thằng này chết tôi mới chuyển thằng kia ấy Thì nó sẽ không bị chết bởi cái thằng Thằng Goblin đâu Chắc chắn nó sẽ ăn được thằng Goblin và lúc đấy tôi sẽ solo với cả thằng Rod Hợp lý Hợp con nhà bà Lý luôn anh em ơi Tôi sẽ solo với thằng God Và chắc chắn là tôi sẽ ăn được Ok Bây giờ phải xếp để thằng God sống được nhá anh em nhá Bây giờ xếp để thằng God sống được Còn nếu mà rau này tôi ra tôi cướp cái con này Tôi cướp cái con này thì chắc là nó chết luôn không nhỉ Nó có chết luôn không nhỉ Nó có chết luôn không Ôi nó có chết luôn không nhỉ Tôi không muốn nó chết đâu nhá Tôi không muốn thằng này chết đâu Tôi không muốn thằng này chết đâu Thằng này có 42 máu Ui sorry anh em trận vừa rồi là tôi tôi vẫn cảm thấy là tôi cần phải đấm nó một phát tôi cần phải đấm nó một phát nên là tôi vẫn quyết định là xếp counter nó anh em ạ rồi nhưng mà đến cái round sau tiếp theo tôi hứa với anh em là round sau là tôi sẽ để nó sống để nó sống cuối anh em ạ để tôi đấm thằng goblin đấm goblin let game cho nó dễ không phải chơi uh, đéo ăn được đâu đéo ăn được goblin đâu vớ vẩn toang round này gặp goblin nhá rao này, round này gặp Goblin anh em nhá Gặp Goblin Phải cho mày đi trước rao này mày phải đi rao này mày phải đi rao này mày phải đi rao này mày phải đi rao này mày phải đi rao này phải đi rao này mày phải đi rao này phải đi rao này phải đi Ui nó không phải là người đi mà tôi mới là người đi không không đi đéo được ba bảy máu đi nào được ú ú ú ú ú ú có anh em sẽ thắc mắc tại sao tôi không cốc cái con ca lông đơn giản bởi vì con ca lông nó gây ra vật lý mà cái bọn goblin này thì giáp của nó to vai cả đài luôn cướp con dài anh em ơi cướp già đẩy nhanh hơn clear nhanh hơn tí nữa cho xin vào nha anh em nhá mua sẵn xin rồi mua sẵn xin thì nữa cho xin vào Round này tôi tôi tôi sẽ nào Round này tôi gặp lại cái thằng uh, God Round này gặp lại thằng God nha anh em nhá Nhưng mà trận này ấy, cái round này thì tôi uh, uh, Tôi Tôi có lên cho nó đi luôn ở round này không nhở Tôi có cho cái thằng God đi luôn ở round này không nhở Nhưng mà nếu mà cho thằng God đi luôn ở round này ấy, Nó sẽ rất khó cho tôi Nó sẽ rất khó cho tôi Tôi được tôi sẽ không xếp lại nhá Tôi không xếp lại tôi ờ, không xếp lại để cho coi như là cái con lướt của nó ấy, cái con người lướt của nó ấy, nó có thể lướt được nó có thể lướt được và nó sẽ ăn tôi ở rau này tôi chấp nhận hy sinh một tí tôi coi như là tôi chấp nhận là mất một ít máu ở rau này coi như là rau này mình thua đi ờ ờ nhưng mà tôi lại đéo thua cơ tôi lại nói với anh em luôn là một mình cái con này nó cân hết thôi thì mỗi lần mất một máu thôi nhờ chúng mình dắt tay nhau top một top 2 được rồi anh em thử chuyển thuật không tính toán cái tầm này mà tôi sinh ra ở cái thời tam quốc diễn nghĩa ấy anh em đoán là tôi là nhân vật nào ở đấy đa phần anh em ở đây là sẽ đoán được nhá anh em đoán chắc chắn là chính xác đấy đúng như những gì anh em đang suy nghĩ <laughs> Trương Phi Ờ <laughs> Chính xác <clears throat> Tôi mà sinh ra ở thời gian Cát Lượng thì thôi À thời thời Tàu Thời thời thời Tam Quốc Đa phần anh em sẽ bảo là Tào Tháo sẽ bảo là Gia Cát Lượng Nhưng anh nghe tôi đang nói đến cái nhân vật Trương Phi Khổ Từ Hy Thái Hậu <laughs> Ok Ok <laughs> Rony Rony không đéo kịp Tiền nhiều luôn luôn <clears throat> từ từ phải một trong hai thằng chết anh em ơi và tôi đang có ý định là đưa cái thằng goblin chết trước anh em hiểu không quân sư thời Tam Quốc em không biết à Tôi ngày xưa du hành thời gian về đây chơi điện tử Cống hiến cho anh em đấy Livestream đấy Sử tôm Saman mày lên hộ tao hai sao cái Từ từ nhá Round này gặp thằng nào Ê round này gặp thằng kia đúng không Gặp thằng Goblin đúng không nhỉ Tôi quên Nhưng thôi chắc là ăn thôi Thôi xong rồi Rất đẹp ở đây Ui con Doom của tôi bị chết mất rồi Chưa kịp Doom Ui tôi mất nhiều máu quá Tôi chết rồi anh em ơi nó đã xếp lại vị trí con già Ui thế tôi phải cẩn thận mới được Thằng Uberlin này yểu chảy quá Yểu chảy quá anh em ơi Uberlin yểu chảy quá Nhưng mà một mình con tea của tôi là solo với cả một đàn Goblin kia Wow wow wow wow wow wow, wow. Cái đéo ấy kia Ui ui ui ui chấp tất Một mình anh ui không được rồi Toàn quá Vớ vẩn là Goblin nó lại ăn Thôi chết mẹ Thế làm như nào giờ Ui Ra nhiều PA đấy Vứt hai con Doom vào anh em ạ Vứt bớt con này đi Ôi nhưng nếu mà vứt hai con Doom vào ấy Thì khả năng cao thằng God chết Không được Vừa rồi là tôi Tôi tôi gặp Chết rồi không ổn không ổn không ổn Rau này khả năng cao thằng God chết thì là toang ấy nhá Ui chết rồi con Doom của nó Doom sai rồi Không sao gặp gót mất ít máu thôi Hai hai người mình cố gắng là cố gắng cố gắng cố gắng Hai anh em mình dắt tay nhau top 1 top 2 Hai anh em rất nhớ Tôi chắc chắn round sau tôi sẽ đấm với thằng Goblin chết thì thôi Anh em nhá Round sau tôi sẽ đấm thằng Goblin chết thì thôi Yên tâm Ước gì có người soi bài hộ Thôi được rồi Cuối cùng ấy, cuối game ấy, bây giờ nó chỉ là soi bài thôi anh em ạ Nó chỉ là soi bài thôi Trận đấu này rất căng thẳng ở đây cuối game nó chỉ là soi bài thôi chứ nó không phải là xếp bài counter à nó nó xếp bài counter chứ nó không phải là rốt anh em cứ bình tĩnh nhá thằng này nó định lên con già ba già ba luôn ạ Mỗi con đùm đứng một góc <coughs> Phải đẩy thằng này phải đẩy rất nhiều Đéo hiểu sao lại Doom con CM ạ Tại sao lại Doom con CM thế kia Ơ à, Tại sao lại Doom con CM Tại sao lại Doom con CM Ơ à, Ơ kìa Thôi chết rồi khó rồi đây Gặp thằng Goblin là toang này Mỗi lần mất nhiều máu quá kìa Chết rồi Bớ vào vị trí con già Giết con già đi Ăn được không Hay quá lại hoa này anh em này Lại cầm hoa được này Tôi lại cầm hoa được rồi Hay quá thậm chí là tôi thắng nhưng đẩy nó được có mất có một máu ạ à. Vai ba thằng kéo nhau rao từ 50 mất Xong rồi Thế này kéo nhau đến rao từ 50 mất Con mẹ nó đun một đun một con CM ạ Doom này khèo quá Chưa có Blink nhỉ anh em nhỉ Tôi vẫn đang đợi cái Blink Tôi vẫn đang đợi cái Blink Hay quá Úi rồi Thôi xong rồi, con đun đun vào cái con ờ, con con ấy của nó rồi, chết rồi. Lần này đẩy nó sẽ căng đây. Đẩy nó sẽ mất nhiều máu đây. Không không, mất cũng ít thôi và đây nó là bản sao, đây nó bản sao, rau sau bản chính. Đẩy chết cái thằng Goblin cho tớ. Goblin đang sắp chết rồi anh em còn 16 máu thôi Thôi chết rồi rau này có khi lại thua quái này anh em ơi Không có đát spirit Luôn cái đát ơi Đát đát đát đát Đát Đát spirit Đát spirit Con này cũng được con này cũng được anh em ơi Con này cũng được Con này được con này cũng được Khả năng cao thua quá anh em ạ À không, không thua ở đâu, ăn được rồi, ăn được rồi, ăn được rồi, ăn được rồi. Ăn được rồi, ăn được rồi, ăn được rồi. Ăn được rồi, ăn được rồi. Có đát thì vẫn ngon hơn nhưng mà tôi vẫn ăn được. Dìu Long huyết cầm đánh hai. Hợp của nhà bà Lý. Có hết luôn. Hay quá Hết Thôi không có cái bờ linh đâu anh em ạ Ghép thôi, ghép đồ thôi Hết game rồi, hết game rồi, hết game rồi Hết game rồi và thực sự là sẽ không có bờ linh Từ từ nhá, thôi thế thôi, luôn thế thôi Chuyện này gặp Goblin À không, hình như là rau này là gặp cái bản sao rau này là gặp cái bản sao của, của thằng God anh em ạ <clears throat> Mất ít máu thôi bạn ơi Mất nhiều máu quá Không sao, đu chết rồi anh em ơi Hay quá hay quá hay quá mất một hai máu thôi thằng kia chết thằng kia chết mày chết rồi tao đẩy mày hơi nhiều máu luôn chết chưa còn hai máu thấy chưa tôi bảo rồi tính toán là hay đến vị trí của tuấn cơm ồ ồ như nào như nào như nào hay quá nhở anh em nhở căng thẳng quá nhở ba thằng kéo nhau ra 50 thật này kéo đến ra 50 thật luôn này ồ ồ Kéo thật đến ra 50 này Sao không ra được con nào vậy Ôi rồi ôi đầy rồi Bán này đi Đùm ba đi Thôi từ từ đây anh em ạ Rao này gặp thằng Goblin Mày chết Mày chết Mày chết Gặp tao thằng Goblin kia Mày gặp tao mày chết Ồ ồ Doom được vài con Quan trọng Combo đẹp Doom được hết Thôi xong rồi Doom được hết anh em ơi Doom được hết Doom được hết Doom được hết Mày chết Doom được hết Mày chết hai máu đi rồi Ờ xong rồi anh em ơi Như đã hứa anh em nhá Round sau Như đã hứa Tôi đồng ý với anh em luôn Như đã hứa Nhá Trận này Goblin đã chết Rồi ok Nào Chúng ta sẽ xem sức mạnh của bộ bốn Saman Chúng ta sẽ xem sức mạnh thật sự của bộ bốn Saman Bách Nguyên đâu rồi? Ra đây chống mắt lên mà xem à, Con nào nữa nhỏ Đây đây đây đây đây Chúng ta sẽ xem sức mạnh thật sự Của bộ 4 Saman Nhá, bán lại đi rồi ok, ok, ok, ok. Con Squire biến thành con Quillpen. Hai con Quillpen với hai lần hú khiến cho đối thủ không thể tung được trưởng. Water Spirit không tung được trưởng thì đã lên bảng điểm số và trò chơi kết thúc. Top 1 4 Saman ẹp đỉnh cao Tôi chưa kịp nhìn gì luôn Nó quá kinh khủng Nó quá kinh khủng Chưa kịp nhìn Mọi thứ diễn ra quá nhanh Khiến cho đối thủ chỉ cần chớp mắt thôi là trò chơi kết thúc mất rồi không biết là có anh em nào chớp mắt bỏ nỡ coi như là giây phút thăng hoa đỉnh cao của đội hình của tôi không Đấy, anh em là bỏ lỡ thì anh em quay lại nhá anh em tua lại một chút anh em xem lại nhá còn bây giờ Bách Nguyễn ơi Cậu đã thán phục chưa Đã coi như là tâm phục khẩu phục chưa Đâu rồi Bái phục ừ, Phải thế chứ ừ. Ừ. <laughs> cười kinh quá cười quá úi giời úi giời úi giời khỏe <laughs> nhưng chưa xong đâu anh em ạ chúng ta sẽ làm thêm một trận bốn sa man nữa anh em nhé đây sẽ là trận cuối tôi sẽ chứng minh cho anh em